Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 10 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Putin có 7 nơi ẩn náu bí mật. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang diễn ra vào hồi gây cấn. Khắp nơi tại Ukraine, tiếng còi báo động luôn hú lên và hàng nghìn người dân đã phải chết dưới những đống đổ nát do hỏa tiễn, đạn pháo của Nga rót vào. Và đây là những hình ảnh của những phòng họp bí mật tránh bom nguyên tử của Nga, nơi ông Putin có thể giấu mình ở đây để điều hành cuộc chiến của mình. Cuộc chiến đang gây đau thương cho đất nước Ukraine và cũng làm tan hoang nhiều gia đình, nhiều mạng sống đã phải bỏ ở đây. Theo thông tin được biết, ông Vladimir Putin, 69 tuổi, đã không tới điện Kremlin kể từ ngày 23 tháng 2, một ngày trước khi xảy ra cuộc tấn công Ukraine. Có thể ông đang trú ẩn tại một trong bảy nơi được cho là rất an toàn và kín đáo, nơi có thể từ đó chỉ huy những cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Và đây hình ảnh nhà tắm dưới tầng hầm. Những căn hầm này đã được xây sẵn từ trước đến nay để chống được các loại bom nguyên tử. Và từ đây, trung tâm điều hành kết nối đến khắp nơi và ông Putin có thể ngồi để điều hành. Trung tâm quyền lực của ông ta ở Moscow hiện nay được biết đã trở nên quá nguy hiểm. Sau hàng loạt các vụ bắt bớ những người biểu tình khắp nơi tại Nga, thì hiện nay ông Putin đang đối diện với những nguy hiểm khác, đó là những nhà tài phiệt đang bị tịch thu tài sản. Và vì sợ các cuộc tấn công, ông đã phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác dưới sự bảo trợ của những vệ binh của Nga đặc biệt là những người chuyên túc trực bên ông 24 trên 24 tiếng. Đây chính là hình ảnh những căn phòng nhỏ ở dưới tầng hầm, nơi có những cuộc họp ngắn và nhanh. Hình ảnh được báo chí quốc tế đăng tải tại châu Âu. Bên cạnh ông ta, các nhân viên an ninh viết tắt là FSO, tức là An ninh Liên bang Nga và các vệ binh quốc gia, một nhóm mà ông ta thành lập đặc biệt để tự bảo vệ mình danh sách của các nhà tỷ phú Nga bị cấm vận và tịch thu tài sản du thuyền ngày một nhiều ở khắp nơi trên thế giới. Đây là những người nắm giữ hàng tỷ đô la và quyền lực của họ rất lớn. Và khi ông Putin động đến quyền lợi của họ thì cũng rất nguy hiểm. Phát ngôn viên của ông, Putin đã nói rất rõ vào thứ Sáu rằng chỉ có một mình ông Putin đã ra lệnh cho các cuộc tấn công ở Ukraine. Ông ta là chỉ huy duy nhất. Và với phát ngôn này thì rõ ràng ông Putin phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc phát động chiến tranh nhằm vào Ukraine. Đây là hình ảnh phòng dùng cho sinh hoạt cá nhân ở dưới tầng hầm. Những phòng này được thiết kế đặc biệt dành cho các sinh hoạt cá nhân, nơi ông Putin có thể gặp gỡ những cộng sự thân tín hoặc những người thân của mình. Và ông Putin được biết đã sử dụng ít nhất là 7 địa điểm cho các trò ẩn náu của mình, với việc ông ta phải luân chuyển hết từ chỗ nọ đến chỗ kia trong một khoảng thời gian không ai định trước. Riêng tại Moscow, ông ta có căn hộ riêng và một căn hộ thuê, cũng như các dinh thự khác ở các thành phố như Kaliningrad, gần biên giới Phần Lan, trên dãy núi Athai, gần Crimea và gần Yatka. Cũng được biết hiện nay ông Putin đang sở hữu một du thuyền